nào con bé trong vòng tay mẹ kẹo kẹt tiếng phong chưa hè mẹ ru ôi tiếng ầu ơ thít tha năm tháng lời mẹ vẫn ru bên mái tranh nghèo cuộc đời sương gió tóc mẹ bạc màu rồi khi khôn lớn con rời xa mẹ còn đâu hơi ấm còn bé trong vòng tay mẹ nghe ồ kẹt tiếng vóng chưa hè mẹ ru ôi tiếng ầu ơ thiết tha năm tháng lời mẹ vẫn ru bên mái tranh nghèo cuộc đời sương gió tóc mẹ bạc màu con tròn giấc mơ dài mẹ ơi mẹ là dòng sữa ngọt ngào chảy vào tim con mẹ ơi bao năm qua lời mẹ ru cho con ngày trường rồi khi con lớn con rời xa mẹ còn đâu hơi ấm những ngày trong nỗi cho dấu đời bao đổi thay con vẫn ngàn hạt sóng đi xa lênh đênh sông hồ để bên mong chờ từ bao năm qua sao đi đi mãi không lành con tim cho đây thương đấy bao giờ thôi quên ai nhớ thương ai trong giấc êm đềm tha thiết gọi tên xưa nhớ rừng như trời nhớ sao như mình nhớ thương cho lá rừng sầu nghiêng nghiêng bóng đường đời muôn tên sông hồ lấp bên có một niềm tin bao la mây chiều câu ca muôn điều chẳng ai đời trái chỉ một tình yêu có những cành buồn chuyển bên quay về về với quê cây răng răng lối cho chiều nay mưa cây đa bên cũ còn đỏ năm xưa sông nước lưng lơ ca khúc mong chờ xin ghé vào thơ dạt sóng đi xa lênh đênh sông hồ để bên mong chờ từ bao năm qua sao đi đi mãi không lành con tim cho đây thương đây bao giờ thôi quên ai nhớ thương ai trong giấc êm đềm tha thiết gọi tên chim xưa nhớ rừng như trời nhớ sao như mình nhớ nhau đêm nghe gió lộng thương cho lá rừng sầu nghiêng nghiêng bóng đường đời muôn tên sông hồ lấp bên có một niềm tin bao la mây chiều câu ca muôn điều chẳng lại đời trái chỉ một tình yêu có những cảnh buồm chuyển bên quay về về bơi răng răng lối cho chiều nay mưa ấy đã bên cũ còn đò năm xưa sông nước lưng lơ ca khúc mong chờ xin ghé vào thơ mây răng răng lối cho chiều nay mưa cây đa bên cũ còn đò năm xưa sông nước lưng lơ ca khúc mong chờ xin ghé vào thơ em đang ở đâu bây giờ em đang ở đâu để vườn hoang vắng trắng bông cau hàng lòng che kín đường xa bên lay lắc bờ sông mấy chân cầu em đang ở đâu bây giờ em đang ở đâu nắng còn vương vấn lúc hoa cầu mấy có đi về trong mắt biết gió còn hòa điệu lý thương nhau